lấy cái gì mà mong hai đứa mình thành vợ chồng tháng năm làm thuê công nhân dân giá từng ngày em ơi đời anh gian khổ chỉ muốn mỗi ngày được gần bên em đêm làm thêm chủ nhật thì tăng ca đi làm ruột không có mong ngày ở nhà ăn còn chẳng no thì lấy cái mà nuôi em đời anh gian khổ chỉ muốn mỗi ngày được gần bên em đời em con gái không lẽ cả đời khổ cực như anh anh ta vốn dĩ giàu sang còn anh thì bằng đời xứ người bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến anh làm cả sáng đêm nhưng khao chẳng giữ được em còn nhìn về tương lai anh chẳng ngại thắng bài và lựa chọn đúng sai em sẽ biết bản thân còn lo chưa xong cơm máu gạo tiền cũng không anh lấy cái gì mà mong hai đứa mình thành vợ chồng tháng năm làm thuê công nhân dân giá từng ngày em ơi đời anh gian khổ chỉ muốn mỗi ngày được gần bên em làm ruộng không có một ngày ở nhà ăn con chăn nó thì lấy cái gì mà nuôi em đời em con gái không lẽ cả đời khổ cực như anh ở bên này liệu em có thấy tới cái chậu cao người ta mang tới chào em nhẫn cưới giấy chuyện bành kim tôi nghèo đến đến em chỉ môi qua bằng lòng tôi vì thua sức nên đi nhầm nhà và đi đá xe kim tiền trao tới em một cặp mà nhận cưới người ơi mà ông già em khó chế đời anh là kẻ bận đường Nên ngày mai đám cưới rồi phải không em Ngày đám cưới rất kẻ hang hang người say Tôi làm thằng khánh đến chung phúng mà thôi Và tôi mang tới chào em Chỉ môi qua bằng lăng Em nhìn tụi em không cùng với nhớ em nhiều lắm người em yêu ơi Giờ là chạy xa cơ phải đi gom gió xanh Bị chúng bắn đưa vô chi quả Buồn mười lăm BC tránh sau đường đài bàn Vừa đi vô tới cửa buồn thấy đại ca đi ra Nào là lưng lông quy nào là cả giới gắn Khi lần đầu đài bàn bay là đà Nhờ anh em năm xưa mới không thì chào không Giờ vô đây biến khi nào cầm tình ta đi ra anh và một ngày nắng ấm thì đúng đó anh sẽ quay trở về về tới cái đất sóc trăng kiếm em không đành tại sao em đi theo chồng bỏ anh một mình nhìn em trên chiếc tay gà nắng cho em là thằng bạn của tôi chúng ta đã đưa tôi em cưới anh bán cà rem nuôi anh anh bán cà rem hai tuần một ngày bữa nào bạn ngày hai đứa mình ăn nha em ăn hoài mà không hết rồi xong đám cưới anh bán bò con nuôi mai sắp quán anh bán xì kè nuôi em luôn anh bán xì kè hai giờ một ngày bữa nào bạn ấy hai đứa mình về nhà em hai đứa mình phê từ sáng tới chiều tiếng